Độc chiêu trị sạch mụn thịt, mụn ẩn nhờ một nắm lá lốt dày bèo. Chỉ cần một nắm lá lốt dùng theo cách này, các cô gái có thể trị sạch mụn ẩn, mụn thịt trong thời gian ngắn, dưỡng da sáng mịn càng mướt hơn cả đi spa. Không chỉ là nguyên liệu chế biến món ăn, lá lốt còn có khả năng trị mụn, dưỡng da, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả đáng kể. Với thành phần chứa nhiều hợp chất phenol, lá lốt giúp tăng sức kháng khuẩn ở da, loại bỏ tế bào mụn và dưỡng da mềm mịn, sáng màu hơn. 1. Trị mụn Nguyên liệu cần chuẩn bị 10 lá lốt chọn lá to không quá già, một quả chanh, một thìa muối trắng, một bát nước nóng. Thực hiện, lá lốt bạn đem rửa sạch rồi để ráo nước, cho vào cối giã tới khi ná lát, nhuyễn. Hòa tan nước ấm với muối rồi cho lá lốt vào ngâm trong dung dịch muối loãng. Tới khi nước có màu xanh nhạt thì dùng dây lọc, lược bã và thu nước cho vào bát. Cách dùng Bước 1 Vệ sinh vùng da cần trị mụn bằng nước ấm để loại bỏ bớt bã nhờn. Sau đó bạn hớt nước ngâm lá lốt ở mặt trên nêm rửa mặt. Bước 2. Sau khi làm sạch da, bạn dùng bã lá lốt vừa lọc đắp đều lên mặt, chú ý các vùng da tập trung mụn ẩn như mũi, hai bên cánh mũi hay cằm. Bước 3. Đắp lá lốt khoảng 30 đến 40 phút xong bạn rửa lại mặt bằng nước mát cho sạch.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 Dùng nước lá lốt, rửa mặt không chỉ giúp tẩy trôi tế bào chết, nâng cao sức kháng khuẩn cho da. Dùng lá lốt đắp mặt nạ còn giúp da sạch mụn, đẩy nhân mụn và làm mịn da. Khi da sạch mụn, bạn chỉ cần áp dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để giữ da đẹp, duy trì tình trạng da là được. 2. Dưỡng da Nguyên liệu 10 lá lốt, 1 thìa bột sắn dây, 1 thìa sữa chua không đường, 1 2 quả chanh, 1 2 thìa mật ong nguyên chất, Thực hiện, lá lốt sau khi rửa sạch bạn đem giã nát hoặc xay nhuyễn rồi cho vào tấm khăn mỏng vắt lấy nước cốt, chanh cũng vắt lấy nước gạn bỏ hạt. Bạn trộn đều nước lốt, lá lốt, nước cốt chanh với mật ong, bột sắn dây và sữa chua không đường để được hỗn hợp dền sệt có độ dính thì đem sử dụng. Cách 1 Bước 1 Dùng sữa rửa mặt và nước ấm làm sạch bề mặt da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, hấp thụ dưỡng chất dễ dàng hơn. Bước 2. Toa đều hỗn hợp nước cốt lá lốt vừa tạo lên da, massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn 2 phút rồi thư giãn thêm 30 phút. Bước 3. Khi dưỡng chất ngấm tương đối, bạn rửa lại mặt với nước lạnh rồi lấy khăn mềm thấm nhẹ là xong. Mỗi tuần bạn làm theo phương pháp này 3 lần, sử dụng cách ngày và ưu tiên thực hiện vào buổi tối trước lúc ngủ để da có thời gian thẩm thấu. Chỉ sau lần đầu tiên, bạn sẽ thấy da mềm và mịn hơn, sau khoảng một tuần trở đi, da sẽ trắng dần và căng mướt, săn chắc hơn trước. Bạn vừa xem xong video độc chiêu trị sạch mụn thịt, mụn ẩn nhờ một nắm lá lốt rẻ bèo. Không cần tốn chục triệu đi spa, bạn vẫn có thể tự làm trắng da ngay tại nhà nhờ sử dụng vitamin E. Để có được làn da trắng hồng không tì vết, nhiều chị em không ngại chi một khoản tiền lớn để tắm trắng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sử dụng kem trộn không rõ nguồn gốc, thành phần gây nên những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm tràn lan trên mạng, hãy mua ngay một vị vitamin E để có thể làm trắng da an toàn, không gây tác dụng phụ. Vitamin E có hai loại, gồm vitamin E tự nhiên và vitamin E tổng hợp. Trong đó vitamin E tự nhiên có trong dầu thực vật, hướng dương và các nguồn thực phẩm khác. Do vậy, nếu muốn làm trắng da thì bạn hãy bổ sung, hấp thụ các nguồn thực phẩm này. Chúng sẽ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đồng thời làm giảm các sắc tố đen. Đối với vitamin E tổng hợp thì bạn nên sử dụng để làm các loại mặt nạ dưỡng da. Chúng sẽ mang lại những tác dụng như khả năng chống oxy hóa, hạn chế quá trình lão hóa, giảm các vết nhăn, nám và mang đến những chất dinh dưỡng để da luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và trắng sáng. Chuẩn bị nguyên liệu: 2 viên vitamin E, một chén sữa tươi không đường, một mặt nạ giấy. Cách làm: Rửa mặt sạch với nước ấm và sữa rửa mặt để loại bỏ một phần bụi bẩn trên da và các bã nhờn. Trích lấy dung dịch bên trong hai viên vitamin E đã chuẩn bị, trộn đều với một chén sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng một miếng mặt nạ giấy ngâm vào hỗn hợp cho thấm rồi đắp lên da. Thư giãn khoảng 20 phút để mặt nạ khô thì lột da rửa lại với nước mát. Việc sử dụng mặt nạ giấy sẽ giúp các dưỡng chất thẩm thấu và nuôi dưỡng da tốt hơn. Thực hiện cách này 2 đến 3 lần mỗi tuần, da sẽ sáng bật tông rõ rệt, tình trạng sạm đen, nám tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa sẽ mờ dần biến mất. Chú ý, ngoài cách trên, bạn có thể trích vitamin E rồi thoa trực tiếp lên da mặt trước khi đi ngủ. Hãy massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da, sau 15 phút thì rửa lại với nước sạch. 3 công thức làm kem dưỡng trắng siêu hiệu quả, da bật lên 2 thậm chí là 4 tông, lại không lo bảo mỏng hay dị ứng như kem trộn. Khả năng dưỡng trắng da hiệu quả không kém gì mỹ phẩm cao cấp, lại rất an toàn, thử ngay bạn nhé. Với cách dưỡng da như thế này, chắc chắn hiệu quả làm trắng sẽ tăng gấp 2, 3 lần so với việc bạn dùng kem như bình thường. Cùng khám phá xem công thức của chúng là gì nhé. Công thức 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị: sữa dưỡng thể ban đêm, 5 viên aspirin, một hộp kem sâm, có thể dùng của thô cacao, giá rất rẻ, lành tính và dễ mua. Kem trị dạn nếu da bạn có khuyết điểm này. Cách thực hiện: Nghiền mịn 5 viên aspirin thành bột rồi đem trộn đều với 300ml sữa dưỡng thể cộng 1 phần 2 hộp sâm cộng kem trị dạn bằng lượng kem sâm. Bảo quản hỗn hợp trong lọ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Công dụng Mỗi tối bạn dùng hỗn hợp này để bôi, xoa đều toàn thân, tập trung ở vùng da có nhiều vết dạn, Chúng sẽ giúp bạn có được làn da mềm mại ngay tức thì. Chỉ sau một tuần thôi, bạn sẽ nhận thấy da trắng lên rõ rệt, đẹp hơn hẳn làn da trước đây. Công thức 2. Nguyên liệu cần chuẩn bị một gói sữa tươi không đường, 5 viên aspirin, bột cám gạo. Cách thực hiện Trộn aspirin đã nghiền mịn với 300g bột cám gạo, cho vào lọ thủy tinh sạch dùng dần. 2 đến 3 lần một tuần, bạn lấy ra 1 phần 2 bát nhỏ, trộn bột đều với sữa tươi, sao cho hỗn hợp có dạng sền xịt. Dùng để tắm toàn thân, lưu ý massage thật kỹ để có được hiệu quả cao nhất, thực hiện trong khoảng 15 phút. Công dụng Bột cám gạo chứa nhiều dưỡng chất, vitamin, giúp da trắng lên và mịn màng. Aspirin hỗ trợ tẩy sạch da chết, cải thiện tình trạng viêm nang lông, sữa tươi cung cấp độ ẩm cần thiết, đồng thời đẩy nhanh khả năng làm trắng da. Công thức 3. Nguyên liệu cần chuẩn bị bột cám gạo, kem dưỡng thể ban đêm, dầu dừa. Cách thực hiện cho 100g bột cám gạo vào bát, trộn đều với một thìa canh dầu dừa và một chén nhỏ kem dưỡng thể thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó bạn cho vào lọ bảo quản dùng dần. Cách sử dụng tương tự như ở công thức 1, rồi tắm hoặc lau sạch vào sáng hôm sau. Công dụng Dầu dừa giúp dưỡng da mềm mại, chống khô nẻ rất tốt, Hỗn hợp này cải thiện sắc tố da ngăm đen, tối màu trở nên trắng mịn đúng theo ý muốn của bạn, lại cực kỳ an toàn, phù hợp với những bạn có da nhạy cảm. Lưu ý, bạn cần che chắn cẩn thận, bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài, ngay cả khi trời râm cũng rất nhiều tia cực tím để tránh da bị lão hóa sớm, sạm đen, bạn cần bảo vệ da thật kỹ nhé. Bạn vừa xem xong video 3 công thức làm kem dưỡng trắng siêu hiệu quả da bật lên hai, thậm chí là bún tông lại không lò bào mỏng hay dị ứng như kem trộn. Chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn. Không ít bạn gái đã chi một khoản tiền lớn để đến spa dưỡng trắng da hoặc mua mỹ phẩm đắt tiền cho đến kem trộn với mong muốn sở hữu làn da trắng hồng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có bán tràn lan các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Nếu bạn không tìm hiểu kỹ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy tham khảo ngay công thức sau đây để có thể làm đẹp da từ sâu bên trong, vừa hiệu quả lại an toàn, lành tính không lo kích ứng. Chuẩn bị nguyên liệu: một hộp sữa chua không đường, một quả chanh tươi, một thìa canh mật ong nguyên chất. Chanh chứa nhiều vitamin C, axit citric giúp tẩy trắng da tự nhiên, đồng thời kích thích tế bào da mới sản sinh. Bên cạnh đó, sự kết hợp của sữa chua và mật ong sẽ bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cần thiết để làn da luôn mềm mịn và trắng hồng. Cách làm và sử dụng Cho sữa chua vào một chiếc bát nhỏ, vắt thêm nước cốt chanh và mật ong vào, rồi dùng thìa trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Như vậy bạn đã có được hỗn hợp dưỡng trắng da mặt và toàn thân. Trắng da mặt Rửa mặt với sữa rửa mặt và nước ấm, nếu có trang điểm thì tẩy trang kỹ để làn da được sạch sẽ và thông thoáng. Lấy hỗn hợp sữa chua, chanh và mật ong đã thoa đều lên da mặt và cổ. Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng. Lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt với nước mát. Thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ trở nên càng mịn rõ rệt, da trắng sáng đồng thời giảm các vết thâm do mụn. Trắng da toàn thân Tắm sạch với nước ấm, nếu có thời gian thì tẩy da chết bằng hỗn hợp đường nâu và mật ong để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều khắp người, massage và trà kỹ những vùng da sẫm màu như khuỷu tay, đầu gối. Thư giãn trong khoảng 20 phút thì tắm lại với nước ấm, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm. Lặp lại liệu trình này 3 lần mỗi tuần, chỉ cần kiên trì một thời gian, bạn sẽ có ngay làn da trắng sáng bất ngờ. Bạn vừa xem xong video, chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn. Thêm vài viên B1 vào hỗn hợp này, da đen nhẻm vì cháy nắng cũng trắng bật tông sau hai lần tắm trắng. Thay vì mua kem trộn hay tắm trắng bằng những công thức không rõ nguồn gốc, không khéo còn gây kích ứng da, thì chị em làm thử ngày hỗn hợp này nè. Tự trộn kem tắm trắng tại nhà vừa an toàn lại dưỡng trắng hiệu quả. Nguyên liệu rất dễ tìm, mua ở các siêu thị và trong nhà thuốc đều có nhé. Bạn cần 3 viên vitamin E, 5 viên B1, một hũ sữa chua không đường, 3 muỗng cà phê mật ong, một muỗng cà phê dầu dừa. Đầu tiên bạn cho viên B1 vào một cái chén, thêm nước ấm vào và nghiền nhỏ cho đến khi thuốc tan hết. Sau đó cắt viên vitamin E ra, bóp phần dầu cho ra hết và trộn đều với B1 trong chén sau đó thêm sữa chua, mật ong và dầu dừa đã chuẩn bị và trộn đều. Sau khi đã tắm sạch với nước ấm để lỗ chân lông nở ra, bạn bắt đầu thoa đều hỗn hợp lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong 15 phút. Sau đó tắm lại với nước lạnh thật sạch như bình thường. Sau khi tắm bạn có thể thoa thêm lotion dưỡng ẩm để da thêm mịn màng. Mỗi tuần tắm thế này 2 đến 3 lần, da bạn sẽ bật tông trắng hồng thấy rõ, ngay cả da nhạy cảm cũng dùng cách này nhé. Bạn vừa xem xong video, thêm vải viên B1 vào hỗn hợp này, da đen nhẻm vì cháy nắng cũng trắng bật tông sau 2 lần tắm trắng. Từ ngày dùng mật ong rửa mặt, da mặt tôi từ đen nhẻm trở nên trắng hồng, thật không thể tin vào mắt mình. Mật ong nằm trong top những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên rất được ưa chuộng bởi chúng đem đến những lợi ích tuyệt vời mà ngay cả khi các loại kem dưỡng đắt tiền cũng không thể có được. Trong thành phần của mật ong chứa nhiều dưỡng chất, vitamin, chất chống oxy hóa mạnh giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, chống lão hóa, ngăn ngừa các nếp nhăn, nám, tàn nhang hình thành, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác hại từ môi trường. Để tận dụng mật ong dưỡng da trắng hồng, bạn hãy lấy mật ong để thay thế các loại sữa rửa mặt trong công đoạn làm sạch da. Đây chính là cách để làm đẹp cũng như cải thiện tình trạng mụn hiệu quả. Chuẩn bị nguyên liệu: một thìa cà phê mật ong, vài giọt nước cốt chanh Cách sử dụng Đầu tiên, rửa mặt sơ qua với nước ấm Việc này sẽ giúp da ẩm ướt để khi bôi mật ong lên mặt sẽ không bị rít Bên cạnh đó, bước này sẽ loại bỏ phần nào bụi bẩn, bã nhờn và khiến lỗ chân lông giãn nở dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ mật ong Vắt vài giọt nước cốt chanh cho ra chén nhỏ Thêm một thìa cà phê mật ong rồi trộn đều Lấy hỗn hợp này thoa đều lên mặt massage nhẹ nhàng, dùng các đầu ngón tay xoay theo chuyển động tròn, khoảng mặt 3 phút thì rửa lại với nước lạnh. Đối với những người có làn da mụn hay da khô thì sau khi massage với mật ong thì lưu hỗn hợp trên mặt khoảng 5 đến 10 phút. Thực hiện công thức này vào buổi sáng là tốt nhất. Nếu thực hiện vào buổi tối, trước khi đi ngủ, hãy đảm bảo da mặt được tẩy trang sạch sẽ. Áp dụng cách này 3 đến 4 lần mỗi tuần, tình trạng mụn trứng cá giảm dần, da trắng sáng hơn, đồng thời mềm mịn và luôn căng tràn sức sống. Chú ý, nếu muốn sử dụng mật ong để rửa mặt thật hiệu quả, cần lựa chọn loại mật ong nguyên chất. Tránh dùng mật ong không rõ nguồn gốc để giảm tối đa những tổn hại, hậu quả không đáng có. Bạn vừa xem xong video, từ ngày dùng mật ong rửa mặt, da mặt tôi từ đen nhẻm trở nên trắng hồng, thật không thể tin vào mắt mình. Cần gì đi spa hay sử dụng kem dưỡng, làn da thâm sạm, xỉn màu sẽ trở nên mịn màng không tì vết nhờ công thức làm đẹp hơn 10k này. Bột đậu đỏ được biết đến là loại ngũ cốc thơm ngon, tốt cho sức khỏe của con người, với hàm lượng vitamin A và C dồi dào, cùng các chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng tế bào da từ sâu bên trong. Đặc biệt khi cho chúng kết hợp với bia, chanh, mật ong, sẽ tạo nên công thức dưỡng trắng da, loại bỏ mụn nếp nhăn hiệu quả. Công thức 1. Dưỡng trắng da mặt Nguyên liệu 3 thìa canh bột đậu đỏ 1 thìa nước cốt chanh 1 thìa mật ong nguyên chất 2 thìa sữa tươi không đường Bát và thìa Cách thực hiện Các nguyên liệu sau khi đã chuẩn bị xong Bạn tiến hành trộn đều ra chiếc bát nhỏ Chuẩn bị 5 cây xả Đem rửa sạch, đập dập Rồi cho vào nồi bắc lên bếp đun sôi Với 1 lít nước Hoàn thành xong, dùng hỗn hợp đó tiến hành xông hơi chừng 30 phút nhằm giúp các lỗ chân lông nở ra. Tiếp đến dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng trong 20 phút giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào tế bào da. Cuối cùng hãy rửa lại bằng nước thêm một lần nữa để kết thúc quá trình làm đẹp. Công thức 2. Tắm trắng da toàn thân Nguyên liệu 5 thìa canh bột đậu đỏ 1 quả chanh 1 phần tư lon bia 3 thìa mật ong Cách thực hiện Chanh tươi cắt đôi, ép lấy phần nước cốt Trộn thêm bột đậu đỏ, bia, mật ong nguyên chất vào bát nước cốt chanh Dùng thìa khuấy đều tay, ta sẽ thu được một hỗn hợp đồng nhất Tương tự như công thức 1, trước hết bạn cũng làm sạch cơ thể bằng sữa tắm như bình thường, dùng hỗn hợp trên massage nhẹ nhàng lên da. Giữ nguyên trong khoảng 30 phút rồi dùng nước sửa lại thêm một lần nữa. Để đạt kết quả cao nhất thì hãy áp dụng hai công thức này thường xuyên, từ 2 đến 3 lần một tuần vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng, căng sáng từ sâu bên trong. Lưu ý, mỗi khi ra đường cần trang bị thoa kem chống nắng, che chắn cẩn thận để giúp làn da khỏe mạnh, tránh sự tác động của yếu tố môi trường. Hỗn hợp nếu dùng thừa, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng cho các lần làm đẹp tiếp theo. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, chị em phát sốt với hai công thức lột da đen nỉm bằng kem trộn tự chế, thoa đến đâu chẳng bóc tới đó, mỹ phẩm bạc triệu cũng thua xa.